Throw yourself to Ok, yo, hello xin mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình Thì mình là Cao Long Minh Thì hôm nay Mình đã bị uh, ờ, đấy, cảnh sát bắt vào tù với cái tội này Nuôi pet trái phép Đấy, chán đời lại Nuôi pet không có cần phép vậy lọt như gì như cc đấy chữ lại còn là bị lỗi liễu à đấy, hết lỗi rồi ok bây giờ phải trốn tù cần gì phép nó pet nó cấu mình nuôi dị pet và nó pet các em ấy nuôi dị pet sao rồi ra là luật cho nuôi pet nhưng mà không cho nuôi dị pet pet mình có pet dị theo mình là nuôi mấy con pet dị dị, dị là sơ mặt đấy thế hôm nay đang trốn ra kệ mình đây mình đã tội phạm rồi chưa gì mới đi ra khỏi cửa rồi à, tội phạm vê lơ luôn kệ mình à, có cách khác đi nhanh hơn Đấy, cố nhảy lên đây kèo chết đi cho mình thành cái pip gì đó ok từ lấy cái xe kia làm dễ rồi, ừ à đi lên tí ạ rồi cứ nhảy lên đây ấy cái này khi khi chết dưới ấy anh em hỏi này phải à, ra criminal ok đấy đỡ phải đi mình có thời gian ok có tiền mua cái Lamborghini đi như một người pro Ê, nốt rồi à? không có Lamborghini luôn hợp tiệm một tiệm tiền một Ferrari đấy chất không đi xe lường lường này đi không phải là pro Ủa, cái, cái trộm cái sát à cái sát cái chỗ trộm mà có hai lần máy bay ok let's go chắc là hôm nay làm vài cái tội nữa tội, tội đầu tiên là tội mình sẽ tội tông tông xe tông xe máy Vậy không tùng luôn Kệ đi hmm, Tìm cái uh, à, lên nhìn tóc Nhìn lại mình thì Để nhìn dễ Here Bye Zero Solo Yeah Đấy Gọi pro hiểu không gọi pro kính kính trong suốt luôn được được rồi xem vào texture nôn này Đấy, xe trong suốt luôn Đấy, gọi xe báo lại nhất hết mặt trời Đấy, cua như một vị thần Ok Bây giờ đi Lên đây Mình mua, mua xe này không nhỉ Một xe này chơi cho phê Thì nó chạy cho sướng Mình thừa tiền Bắn Vỡ đầu Vì xét lại đạn thì đã bắn sau 81 giây nữa bắn bắn bắn bắn luôn ơ à, oh my god cứu đờ, đậu xanh đờ mờ thằng uh, bacon hay ok ok về uh, à, chúng cách đi nổ tường hmm. lên cháu ơi nhảy vô lấy, lấy xe truck hoặc đi bộ mệt lắm tốt nhất mình ra khỏi cái khu vực uh, criminal ra khu criminal ok bây giờ cố chết rồi <laughs> chết đấy ơ à, nó không chết cho anh em này tại sao ơ à. rồi kệ đi ở đây đừng trên chỗ này này mày thế mày chỗ may mắn nhảy để từ từ đấy để nhảy từ từ cái kết sao mặt à, ngon sắc bắn tung tóe đấy chỗ này càng ngon ok ok ok bên bê tông và lao ra thôi mình bị tông sắp mặt xác định sắp mặt của của như thanh rồi Đấy gọi là đỉnh cao ấy. Ok Có gì không nguy hiểm đâu ở đây mình không biết thôi, lên xe uh, à, Mercedes-Benz Đứa nào đây nhở Kệ đi, đi, đi, đi Có vẻ nguy hiểm Hmm, ship, ship, ship à, Không có ship của, của, của, của ấy <laughs> đây mình thấy ít người cũng đi xem về cái xe địa hình một tỷ ấy. Đấy. rất ít người đi vậy thì bây đi đứng lên bị lao xuống à ok đứng lên lao xuống ô oh, thì xịn nhở thôi vào đấy thôi lắc máy luôn ok ngon ngon ngon ngon rồi luôn Hello. yeah rơi này rơi rơi rơi rơi rơi rơi, rơi. bắn bắn ấy suýt sắp mặt bây giờ mà sẽ bắt là thôi ấy không không không thì cầm súng bắn được luôn để bị ơ kệ lấy lấy này vậy lấy thêm lấy thêm lấy thêm ơ oh. no no no mình bị à, bị sắp mặt này cháu đang bị sắp mặt mấy bác ơi, mong mấy đã thông cảm ok và ai còn thế nữa không còn gì nữa à ok d ok let's go rồi xong cảnh sát kìa vãi cảnh sát luôn cảnh sát luôn ạ Hình như bọn kia của mình chết chung Ủa, xe này giống hay địa hình đi được nhiều địa hình ạ Ok ấy ấy ấy ấy ấy ấy rồi xong Mày đi đâu vậy nhở à đúng rồi nhầm hướng Những nào nhở Chết rồi quên quên hướng quên hướng Nguy hiểm rồi Đặt luôn đấy thế Đấy ngồi đây ngồi đây rồi Rồi luôn Chua Đấy thế gọi đi Bét lái luôn Bét driver luôn đấy Đỉnh không cái này ờ, là làm cú cú lao đỉnh cao là siêu đỉnh luôn rồi mình lao bên kia thì mình là thánh luôn này. mà lao đấy khó ok look up my face look up my face Zolo Ok Vào phần núi lửa này lắc quá Ok đi Lamborghini ở đây khoảng Lamborghini đi gọi là xe cổ xưa nghe em hả xe cổ của cổ xưa quá cổ quá cố à. nhớ luôn rồi đến tận đây rồi ờ, ờ, ờ, anh này anh này ngon bởi vì ờ, ấy em hình bị ờ, bắt vì tội ờ, nuôi pet trái phép các kiểu vậy em chán đời như thế bây giờ tù xã không là tù rồi bây giờ trốn trốn rồi ở chỗ này chính cho ông chế không cho ông chế rồi xe này nó không không thể vô được ok thì có vẻ hơi lag Đấy, lúc đi đỡ lag hơn thì rồi luôn ủa, ấy gọi xoay xoay xe gas được có xe sai nhở vậy rồi hello asimo hello lỗ ok ơ oh, đậu xanh đậu xanh chưa ba barimo à, à asimo nhầm không em chuyển nhầm người kệ đi đi chắc thành là criminal nổi loạn ra kia cứu bọn uh, à, Risen gọi là thánh cua luôn mình là thánh cua ấy tìm mình đã đi lên kia để uh, lấy đà lao dốc chuẩn bị quay xe ôi rồi ôi rồi quay xe xe mình thích những thích rất thích cái bánh của xe này cái xoay lúc mình xoay nó đẹp ok chuẩn bị lao này 帅。Ô dê Yeah Rồi quá đỉnh xe vẫn là bị uh, à, lắc tung chảo trên này Ok xuống đi cháu ơi Ui Xe tông kìa Rồi ôi Bây giờ đi có gì đây ờ, Đi có gì Rồi xong <laughs> Rồi họ xuyên xuyên qua đi chú ơi ấy ờ, ấy ờ, ấy dạ, thôi kệ nghỉ đi ô cái xe này cái xe vẫn huyền thoại sống sót Đấy, mình chỉ có cách làm này dít mãi, dít mãi Xong rồi xong bay lên trời đây rồi giải quyết báo đạo ở ờ, borrow borrow ôi cách xa để xem mặt lời ra đi ra là anh xe này xem mặt mặt tiếp đi yeah dạ. nào reset đạn bắn bọn kia à, reset đạn nốt cu nào anh à, bảo vệ rồi ở ờ, kia xác định đó vậy Ôi, cảnh sát nào cả Hay vãi Cảnh sát làm ăn như cái gì Luôn cảnh sát Để cho bọn trộm ở, ở, ở tù mình À, hô quan bắn Đấy, mình đã tập thể dục Đấy, vặn người các kiểu Đấm nhau không? Đấm nhau số lượng đấm nhau gì? Đúng rồi, thánh đấm nhau luôn Chòa, chòa, chòa, chòa, chòa, chòa Chòa, chòa, chòa, chòa, chòa, chòa Ừ, chán đời quá Không được cảnh sát đâu Thì bảo nó đến đây chơi uh, The Bracelet Come and catch me. Ok, Đúng đây à <laughs> Hehe Đợi bộ cảnh sát đến bắn Mà tôi mà cả lũ đến là thôi mình Coi như đời Đời như là mơ Ok mình nấp gần đây Mong không thằng nào thấy Ok Hmm Một đạn được bay ra Chưa à? thấy cu cảnh sát nào đấy đây Chán đời Thằng này bảo bọn bắn lên trời đây reset ok mình là solo không ui cảnh sát kìa đúng không có cái trộm sao ấy không biết lô lô mấy cưng lô con ủa cảnh sát kìa anh hãy đấm nó đầm đầm đấm nó <laughs> ngu người vãi khả không biết đi luôn vãi đi đến kia rồi thôi thôi chạy chạy chạy chạy chạy vô đây chạy vô đây chạy vô đây vô vô vô ồ con thanh niên làm trốn mà à, nó chán quá không biết làm gì rồi cảnh sát đâu hết rồi cảnh sát làm ăn như con tép Đúng ừ. cảnh sát Chán đời đấy Cho cảnh sát vậy Còn cảnh sát làm ăn như cái gì Ồ <coughs> Đấm mày em Đấm mày Cô, với cục cảnh sát rồi à? không ra đây, ê ê ê cảnh sát này ê súng này súng này bọn này ơ đấy anh em à, kinh không hay gọi là pro à, hiểu không thằng thanh niên cũng vào đây này vô đây à. hello hacker hacker hacker hacker hacker em đi cùng anh này ok đấy được ngó đôi bắn luôn Ui, ra ra Ê, nhảy, nhảy ra ngoài nhảy ra ngoài em nhảy ra ngoài nhảy ra ngoài bắn Lâm Bắc Cưng Lâm Bắc Cưng à, ờ, à, ờ, ờ. à. rồi xong mình sắp mặt rồi mình xác định mình xác định ôi xong rồi xong rồi xong ok thì chắc đấy cũng cuối video rồi mình chết luôn rồi mong mọi người uh, subscribe lấy xe cho mình cái đầu gọi gì? hiệu bằng cầu ok thế rồi bye お前はもう死んでいる何あたくびでギゼブ